Nha. cái chân cái chân cái chân bây giờ thì cho nó bắt đầu dậy cái màu lông rồi ừ. cho con của siro ngày hôm nay ok hôm nay ờ, thì chúng nó ăn xoãi rồi hôm nay là ăn rất xoãi rồi quay một tí để để để để cho mọi người nhìn à, con cho con của siro ngày hôm nay đây, đồ ăn của chúng nó đây à, chờ tí ế ế ế ế đấy hôm nay thì bắt đầu lộ nét rồi nhưng mà chưa à, vẫn chưa phải là cái lúc để chọn chó được chờ thêm này là con chó con 30 34 ngày rồi ừ. rồi chém nhá ok chém thôi này cho chúng nó ăn xong rồi uh, cho chúng nó ra ngoài chơi tí nè hi, hi, hi, hi, hi, hi. quá là xinh luôn quá là xinh luôn rất là giống nhau rất là đều mầm mầm mầm mầm mầm mầm mầm mầm mầm mầm nào mầm nào đây chờ một tí rải này ra đã đây mầm nào à, chén đi à, chén đi chén đi không chúng nó chén hết đấy ờ, trong cái ờ, phần ăn này thì đã đảo hết rồi chibi với lại canxi chibi thì ngâm ờ, từ đầu còn canxi thì ờ, bây giờ chỗ nó có còn rất là nhỏ cho nên là sẽ phải ờ, gọi là tháo viên ra tháo viên ra để cho cho nó ăn ăn kiểu này là gọi là cho nó ăn theo cái kiểu là ăn gọi là từ tốn còn khi nó lớn hơn một tí nữa lúc đấy điều tiết cái lượng ăn cố định thì sẽ để cho nó ăn theo kiểu là đến lúc đói hẳn mới cho ăn nhưng lúc đấy là cái lúc mà điều tiết lượng ăn rồi bây giờ vẫn còn đang vừa ăn vừa bú mẹ thì thì, thì không cho ăn theo cái kiểu như thế ừ. Ê, em lại thích ra đây một mình à Ê. Ê. ra nước máy quay á thật đấy Ê. Ê. ghê gớm nhẹ cái gì vậy ghê gớm thế ê ê ê ê ê ê ê nó dọa máy quay đấy nó dọa ông kính ê quá gấu luôn cái vòng cổ sơ sinh để theo dõi cho nó lúc ờ, mới đẻ bây giờ thì tháo rồi vì bây giờ là cái vòng nó bị chặt rồi chợ cún lớn hơn một chút nữa thì sẽ đeo lại vòng để cho mọi người tiện theo dõi từng con khi mà mọi người uh, chọn chó thì lúc đấy mọi người sẽ theo dõi từng con thì khi ấy lại đeo vòng lại đến tập này là bắt đầu đeo vòng là chúng nó sẽ cắn vòng của nhau thay vòng liên tục ừ. này không có gặm cái đấy đâu đồ chơi không thiếu đồ chơi nhá rồi không cặm cái đấy nữa đây gọi ông ấy ra gọi ra phải xoa cái ok có con nào ăn nữa không không ăn cho mẹ ăn nhá cho mẹ vét nhá cho ăn thừa tí để cho mẹ vào vét cho mẹ vào vét thì ờ, để mẹ còn có cái động lực mẹ chăm con cho mẹ vét thêm có thêm tí động lực Ê. <laughs> Ừ. đàn này thì cái ờ, chất lông của chúng nó sẽ là cái chất lông vừa phải không phải là cái chất lông ờ, quá là ngắn chất lông vừa phải thôi nhìn bây giờ thì có thể biết được rồi bắt đầu tranh nhau thôi cho chúng nó cục đồ chơi cho chúng nó chơi vậy ăn xong chưa nhỉ thôi ăn thế thôi nha nắng nóng đầu mùa nắng nóng đầu mùa là cái con ờ, cho con nó bị ảnh hưởng mạnh đấy này thì nhìn to hơn hẳn rồi ừ túm 5 tụm 3 vào một cái chỗ à, siro ơi siro siro đi vào đây vét nốt vét nốt cho con đây nào nào nào nào nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng cho chúng nó ra ngoài cho nó chơi tí hết sức nhẹ nhàng à, bà với mẹ cụ với mẹ đều phi ra để chăng Ừ. Thôi bác hết sức nhẹ nhàng nhé Không có đâu Để yên cho chúng nó chơi Cho chúng nó ra ngoài cho nó chơi tí Nào con ờ, nhóc con kia đi ra đây Thôi không ăn nữa Ăn thế thôi Ra đây chưa Kệ cho nó thôi Ừ, Messi gọn vào, không là, là chúng nó ti đấy mà cho nó ti là không được khó chịu có pila thì uh, chiều cháu không siro đi ra kia ra kia với con đi à, pila này mẹ siro vào dọn nốt phần ăn đây này đỡ nghịch cứ ừ, dọa thế nhá Ê, nhìn pila này pila này yêu trẻ con này mà Đấy. ra bọn chợ bọn này mà nó ra bên ngoài thì nó thích lắm vì vì nó thích nằm ở dưới nền thích nằm dưới nền vì nó mát và ở cụ Pila thì rất là chiều cháu Đấy, theo mẹ mẹ là ra chỗ giữa thì ra chỗ rộng đây ra chỗ rộng đây bà Pila cũng đang thay lông à, cụ Pila cũng đang thay lông mà mẹ thì uh, bây giờ cũng bắt đầu thay lông ừ. rồi ra bắt đầu uh, kéo nghịch cái, cái thùng thùng rác Ừ, mẹ ra dạy con chơi đi thôi Pila đồ chơi của cháu để yên đấy nhá chứ Pila mà chơi cái đồ chơi đấy thì được ngày hai ngày nát ừ. Ừ. Ờ, Melsi lên trên ghế Messi ngồi đi Messi lên ghế ừ cũng ra chăm cháu ừ. ờ, siro ra ngoài này với con đi siro ra ngoài này với con đi ừ. giờ đây ăn phần đấy á hả hai con đang núp gọc ghế này Yumi ở yên ngoài đấy thôi Không thì lên ghế Yumi lên ghế Yumi ngồi nha Không làm phiền chúng nó đâu Không là bắt đầu là chơi với chúng nó rồi, rồi lại cáu cùn đấy vì bọn này bây giờ nó đang ngứa răng cái gì nó gặm hết mi lên ghế mi ngồi đây lên ghế đen đấy ngồi đi đúng rồi à, cho, cho nó vào trong rồi cho ra ngoài chơi một tí thế à, vét nốt đi để cho cho nó nước tí nước uống nhé kìa ra không nước thì không cho nó uống hết không sợ cho nó uống hết à hả ờ. hôm nay này nhìn à, thấy chúng nó lớn hẳn nhé lớn hẳn so với hôm trước bắt đầu chơi Đấy. bọn này nó rất thích là thích nghịch nước thành ra là cái bát nước không được để nhiều quá cho uống nhiều lần không trời nóng này là thôi ờ, nghịch nước rồi à. ướt hết cái chân cái chân cái chân cái chân cái chân cái chân bắt đầu té nước té nước thì nó mát ừ. bây giờ thì cho nó bắt đầu dậy cái màu lông rồi đàn này là màu lông ờ, là màu lông cháy đấy sẵn bây giờ nhìn thì sẽ thấy là màu lông của nó bắt đầu nó sẫm, sẫm ra bắt đầu sẫm màu lông quay này là quay dưới cái ánh đèn à, dưới ánh đèn tít dưới ánh đèn trắng thì ra là nhìn nó không dậy ừ Đấy. kệ tất cả cho nó đi ngủ rồi mình mình mình vẫn chơi ngủ rồi tịch thu ai sợ hôm nay ông ngủ ông bị tịch thu đồ chơi rồi ông dạy ra cập nhật uh, cái đàn cho con để cho mọi người tiện theo dõi